lạiใครดีบลันลาเขาเมาเมาตามตามหนึ่งโอ้ก็น้องใส่ไงแลนั้นใครดีบไหนชูรวยเก่าด้วยนาวเพื่อลุยแหกไล่ดีบลันลาเขาอัดกันเมาสามตามเงินด้วยยาบาพินน้องพีทองเก่าอยากไล่ดี cậu nhà hiền lẽ nằn tin ôm cậu sang đôi nào ra nơi cậu thao lá ai tiếng nhớ bố hình chim lẽ cậu xa đuôi đây cậu rằng cười lùi lăn lá não đâu không nhường câu lòng dành lấy cây điệp lăn là cầu màu màu sang ta ngừng ô con nóng xanh lấy lẽ nắn cây điệp này chú nuôi câu đoé nào vui lùi hẹ cây điệp lăn là cầu ắt cắn màu xám tam đơn đưa dạ ba biết nắng biết hồng cầu Yak lại tìm này chính phút đông ơi thao giang ô mận nô câu bia hia lê nàng tì nô câu sang đuôi nào ra này câu thao plá ai tia lia bô hìm chinh lẽ câu xa đuôi tay câu sang hơi lùi lăn lá não thô không tin nantinog Kau serang ra Rana kau thao bla Ai tiria bohrim ching le kau Xa người tay cầu sang Người lùi lăn lá Náo tô không dù Xa người tay cầu sang Người lùi lăn lá Náo tô không dù bao nhiêu